Mến chào quý anh chị khách hàng đến với kênh Phúc Tubi Hôm nay Phúc sẽ giới thiệu cho quý anh chị một lô đất mặt tiền đường nhựa và kế bên là sông cộn đụng rất là mát mẻ Nơi đây mà quý vị về xây một căn nhà và về nghỉ ngơi sau ờ, một ngày làm việc thì rất là tiện Khu này thì rất là yên tĩnh và mát mẻ Và bây giờ Phúc sẽ giới thiệu ờ, thông tin về lô đất cho quý anh chị xem Hiện tại thì Phúc đang đứng ở cái đường Hà Quý Giáp ngay cầu Đụng chính xác là ngay đường hẻm vào quán à, nắng chiều từ à, vị trí à, đường Hà Quý Giáp chúng ta vào lô đất khoảng hơn 200m một tí đường dẫn vào lô đất thì toàn bộ là đường nhựa hết à, đường này có chiều ngang là khoảng 7m hai xe ô tô qua ok xung quanh đường vào thì có rất là nhiều nhà lầu hai tấm ba tấm đây là khu dân cư rất là yên tĩnh và an ninh Kế bên vị trí chúng ta có quán ăn ờ, sân vườn nắng chiều Lô đất thì nằm ở vị trí là mặt tiền sông nên ờ, rất là mát mẻ và yên tĩnh Trong bán kính 1,5 ờ, km chúng ta có trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 trường cao đẳng điện lực và Bách Hóa Xanh, chợ Thịnh Xuân, công an phường Thịnh Xuân, phường Hạnh Lộc và chúng ta đã tới vị trí của tô đất Lô đất có diện tích là 4 x 22 m thổ cư là 82m được chủ bán với giá là 3 tỷ tư nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình nha đất view sông rất là mát mẻ và đẹp mua lô đất này quý anh chị nếu mà muốn đi câu cá thì không cần phải đi đâu xa ra trước nhà là đã có sông câu rồi cảm ơn quý anh chị đã xem hết video chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống